Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư nằm trong các cái chương trình à, đọc vị à, cổ phiếu khi à, cập nhật kết quả kinh doanh uh, 6 tháng đầu năm năm 2022 thì hôm nay tôi đại diện cho AZFIN Việt Nam sẽ cập nhật kết quả kinh doanh của hai cái ngân hàng vừa và nhỏ được đánh giá là rất xuất sắc đó là MSB và VIB thì VIB thì được đánh giá là ngân hàng vừa với quy mô tín dụng khoảng hơn 200 ngàn tỷ thì nó nằm ở cái tầm trung à, còn MSB thì được đánh giá là một cái ngân hàng có quy mô nhỏ hơn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 ấn tượng nhất không phải MB hay Bank mà ấn tượng nhất trong cái hệ thống ngân hàng đó chính là ngân hàng VIB với một cái sự tăng trưởng bứt phá mạnh mẽ từ một ngân hàng gọi là rất nhỏ và rất xấu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam về cái hiệu quả sinh lời trên đồng vốn chủ sở hữu trong nhiều năm qua. Thì về thu nhập lãi thuần thì đạt 7.215 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng 25,7%. Về hoạt động dịch vụ thì tăng trưởng có 13,1% khi đạt 1.553 tỷ. Nguyên nhân vì sao mà tăng trưởng lãi thuần là 25,7% đó là do cái tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ thì của VIB cũng tăng trưởng trên 20%. Ngoài ra cái NIM của VIB vẫn tăng được nhờ vào việc lãi suất cho vay ra cao hơn so tăng cao hơn so với lãi suất huy động vào khiến cho tăng trưởng thu nhập lãi thuần là 25,7% là một mức cao trong cái hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2022 này. Về lãi từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng thì khá thấp. Nguyên nhân đến từ cái lãi từ hoạt động dịch vụ của VIB ấy, từ trước đến nay thì dựa rất nhiều vào đó là hoạt động bán bảo hiểm. Trong khi hoạt động bán bảo hiểm bây giờ thì có cái sự cạnh tranh phải nói là vô cùng khốc liệt giữa các ngân hàng. Gần như ngân hàng nào cũng nhảy vào cái miếng bánh béo bở này bởi vì bán bảo hiểm qua ngân hàng này thực sự mang lại cái lợi nhuận rất cao rất cao và các ngân hàng đua nhau thực hiện cái hoạt động này rất mạnh mẽ chính vì thế có sự cạnh tranh với nhau rất gay gắt ở trong cái hoạt động này khiến cho lãi từ hoạt động dịch vụ tăng thật rất thấp và chúng tôi cũng cho rằng lãi từ hoạt động dịch vụ của VIP trong cái thời gian tới thì cũng khó có thể tăng cao được nó sẽ tăng trưởng ở mức thấp hơn so với tăng trưởng chung có thể kéo cái tăng trưởng lợi nhuận chung của ngân hàng này giảm một chút so với nó nó nó là một gánh nặng một chút khi tăng trưởng thấp đó bởi vì sao bởi vì thực sự chưa có những cái hoạt động dịch vụ mới có thể uh, thay thế hoặc là thúc đẩy cái việc tăng trưởng này cao được mà chủ yếu vẫn dựa vào các cái hoạt động truyền thống và hoạt động bảo hiểm mà trong khi hoạt động bảo hiểm thì cạnh tranh không liệt đó rồi tiếp theo là về hoạt động ngoại hối thì nó không đáng kể hoạt động chứng khoán kinh doanh hay chứng khoán đầu tư thì cũng không đáng kể hoạt động khác thì cũng không đáng kể Đấy, còn chi phí hoạt động của ngân hàng thì trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng so với cùng kỳ của 9,4%, tức là thấp hơn nhiều so với việc tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Thì nguyên nhân đến từ cái năng suất trên mỗi nhân viên của ngân hàng này tăng cao hơn trước rất nhiều. À, về nhân sự trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ tăng trưởng khoảng 9,8 9,9% so 6 tháng đầu năm 2021 đúng không ạ? Nhưng mà tăng trưởng tín dụng thì nó hơn 20% đó năng suất tăng cao hơn chi phí thì được tiết giảm tốt hơn từ đó khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng VIB này vẫn tăng trưởng 25,7% là một mức tăng trưởng khá cao còn chi phí dự phòng rủi ro tiến dụng thì cũng khá hài hòa tăng 17,4% khiến cho lợi nhuận trước thuế của ngân hàng thì tăng trưởng 27% đạt 5.023 tỷ tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ thì đạt 4.018 tỷ đồng, đạt khoảng 48% kế hoạch năm và tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. So với cùng kỳ thì với cái mức tăng trưởng lợi nhuận này thì nó không thể cao bằng những năm trước của VIB. Tuy nhiên nó vẫn nằm top những cái ngân hàng có cái sự tăng trưởng lợi nhuận cao trong cái hệ thống hệ thống ngân hàng ở Việt Nam của chúng ta. Thì đánh giá tổng quan chung về cái kết quả kinh doanh đó là tăng trưởng cao và khá bền vững thì nó đến từ cái việc hoạt động cốt lõi đó là thu nhập lãi thuần bên cạnh đó thì chi phí được tiết giảm tốt nhờ việc ứng dụng công nghệ cũng như nâng cao năng suất của nhân viên VIP lên rất cao tiếp theo à, đánh giá về các cái chỉ số khác nữa thì chúng tôi cũng kết luận rằng cái ngân hàng này đầu tiên là có cái rủi ro cao hơn trung bình nhưng lợi nhuận kỳ vọng thì cũng cao hơn trung bình nếu tham gia đầu tư vào cái ngân hàng này với NIM thì chúng ta có thể thấy NIM của ngân hàng này vẫn tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2022 từ mức 4,4% 2021 lên 4,55% năm 2022. Tuy không tăng quá nhiều nhưng mà nó cũng cho thấy cái sự tăng trưởng tốt. Và như đã nói, như đã trao đổi với quý vị sẽ uh, trong đầu năm nay thì cũng rất ít ngân hàng có thể tăng trưởng NIM do <coughs> cái chi phí đầu vào vẫn tăng và chi phí đầu ra thì nó khó có thể tăng quá cao nhưng ở VIB thì nó lại tăng được cái chi phí cho vay ra cao hơn so với việc chi phí huy động đầu vào đó về cái chất lượng uh, tài sản thì chúng tôi cho rằng của VIP là tương đối ở mức thấp đây là điểm yếu nhất của cái ngân hàng này đó là chất lượng tài sản ở mức tương đối thấp khi mà cái tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này trong 3 năm qua lại tăng 2020 thì có 1,46% 2021 1,75% 2022 6 tháng thì lên 1,78% tức là mức cao hơn so với trung bình một chút và là một mức rất cao đối với các cái ngân hàng top đầu top đầu và cái tỷ lệ dự phòng nợ xấu thì cũng lại ở mức thấp chỉ quanh 50% mà thôi à, nguyên nhân vì sao lại thấp này bởi vì VIB cho vay chủ yếu là khách hàng cá nhân với 93% tập khách hàng là cá nhân là bán lẻ từ SME đấy và cá nhân thì với cái việc cho vay như thế thì VIB sẽ có cái tài sản đảm bảo cũng như cái rủi ro của cái tài sản đảm bảo các khoản vay nó rất thấp tài sản đảm bảo rất đầy đủ chính vì thế cũng đó là một phần mà VIB trích lập dự phòng trên các cái khoản nợ xấu thấp bởi vì cái nguyên tắc trích lập dự phòng trên nợ xấu người ta chỉ trích lập trên cái phần nợ xấu không có tài sản đảm bảo hoặc thiếu tài sản đảm bảo mà thôi đó thì tuy ở mức thấp này nhưng mà đánh giá chung vẫn gọi là so với cái đặc thù kinh doanh của công ty thì cũng không quá vấn đề nhưng mà dù sao thì chúng tôi vẫn đánh giá đây là một cái điểm yếu nhất của cái ngân hàng VIB này còn về cái chất lượng nguồn vốn và cái hiệu quả sinh lời thì có thể nói về chất lượng nguồn vốn thì không được đánh giá cả bởi vì cái tỷ lệ CASA của ngân hàng này thì đâu đó nó cũng chỉ quanh 11, 12, 13, 14% mà thôi thì nó thấp hơn so với mức trung bình khoảng độ 17% thấp hơn trung bình thì rõ ràng là VIB không có lợi thế về CASA không hề có một chút nào lợi thế về CASA và cái giá vốn huy động của VIB cũng nằm trong cái phần cao tức là cao hơn so với trung bình khá nhiều khá nhiều còn cái ngân hàng này đạt được cái niêm tốt là nhờ họ cho vay ra với lãi suất rất cao thì từ đó có cái niêm niêm cao chứ còn cái điểm yếu tiếp theo như đã nói đó là chất lượng nguồn vốn không được đánh giá cao với CASA rất thấp à, tuy nhiên có một cái điểm mà VIB mạnh hơn tất cả các cái ngân hàng khác vượt trội hoàn toàn so với hệ thống đó là cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu thì ROAE bình quân tức là hiệu quả sinh lời bình quân trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng này trong 3 năm qua luôn trên 30%. Nếu tính ROE theo kiểu chuẩn ấy thì của cái ngân hàng này nó lên tới khoảng độ 35%. 35%. Phải nói là một cái sự sinh lời khủng khiếp mà không có ngân hàng nào có được bỏ xa các cái đối thủ đứng thứ hai thứ ba như là ACB, Vietcombank hay MB Bank thì những ngân hàng kia chưa được 30% nhưng ngân hàng này lên đến 35 36%. Còn ROAE trung bình thì các ngân hàng kia cao nhất là 25% thì của ngân hàng này đã đạt 30%. Đó. Và tổng kết đã về cái rủi ro thì là CASA thấp, tức là chất lượng nguồn vốn không được tốt. Rồi tiếp theo là cái chất lượng tài sản cũng ở mức trung bình với tỷ lệ nợ xấu cao và tăng dự phòng nợ xấu lại thấp đúng không? và tiếp theo là về cái dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 thì chúng tôi cho rằng ngân hàng này sẽ đạt uh, kế hoạch đề ra là khoảng 10.500 tỷ lợi nhuận tương trước thuế tương đương với khoảng độ 8.400 tỷ lợi nhuận sau thuế tăng 31% so với năm 2021 thì đây là một cái mức được đánh giá là tăng trưởng cao trong cái bối cảnh uh, tín dụng à, của các ngân hàng này tăng không được tăng như kỳ vọng và cái giá vốn huy động đầu vào là có cái dấu hiệu tăng lên cũng như những cái khó khăn từ cái thời điểm Covid năm 2021 cuối năm 2021 đầu năm 2022 tác động vào cái hoạt động kinh doanh của các ngân hàng này thì về định giá thì PE forward cho năm tức là PE cho hết năm 2022 ấy, thì là 6,56 lần PB hết 2022 là 1,69 lần nếu ở mức PE này thì rõ ràng là một mức PE tương đương với PE của những cái ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tốt trung bình tương đương với trung bình à, tương đương với trung bình nhưng PB tức là định giá trên giá trị sổ sách thì lại cao hơn so với trung bình à, của các cái ngân hàng thương mại cổ phần tốt là khoảng độ 1.35 đến 1.4 lần đó thì vì định giá chung nó cao hơn một chút thì nguyên nhân thì có thể giải thích là có thể là do hiệu quả sinh lời trên đồng vốn của VIB rất cao khiến cho cái PB của nó cao hơn thì đấy là có thể là như thế và chúng tôi kết luận rằng đối với ngân hàng VIB này thì cái rủi ro của nó sẽ cao hơn so với những ngân hàng tốt khác nhưng đồng thời thì người ta cũng kỳ vọng rằng cái lợi nhuận nó cũng có thể tăng cao hơn so với các cái ngân hàng khác khi đầu tư vào cái cổ phiếu VIB và cổ phiếu VIB thì nếu tích sản lâu dài thì nó cũng phù hợp với việc là mua với cái định giá thấp hơn so với trung bình lịch sử của nó hoặc là đầu tư theo sóng thì cái cổ phiếu VIP này có cái sự biến động rất mạnh mẽ những nhà đầu tư theo sóng vài tháng đến một năm chẳng hạn thì VIP là một cái lựa chọn gần như hoàn hảo gần như tốt nhất để có thể gia tăng được cái lợi nhuận khi mà họ cần cái sự biến động mạnh của cổ phiếu đó và cái rủi ro như đã nói đó là ca sa thì thấp tỷ lệ nợ xấu cao dự phòng thấp khiến cho nếu mà nền kinh tế có xảy ra suy thoái khủng hoảng xấu bất thường thì VIB là một trong những ngân hàng này thường bị ảnh hưởng mạnh đầu tiên bởi vì cái bộ đệm dự phòng nợ xấu của nó không quá nhiều thì khi đó nếu mà có biến động bất ngờ thì nó sẽ không thể uh, giảm trích lập hoặc là lôi cái tiền ấy ra để nó hoàn nhập đó thì tức là nó có cái rủi ro cao hơn nhưng kỳ vọng lợi nhuận cao hơn đó tiếp theo là đến cái phần Q&A thì rất nhiều các anh chị đã à, gửi các cái câu hỏi cho AZFIN Việt Nam về hai cái cổ phiếu MSB và VIB thì câu đầu tiên là VIB và MSB có phù hợp tích sản không thì AZFIN cho rằng nó rất phù hợp với tích sản với cái việc chúng ta sẽ mua dưới cái vùng định giá hợp lý của nó và khi đến cái vùng giá gọi là cao hơn so với định giá khoảng 10% thì có thể bán ra và thực tế là cổ phiếu VIP trong cái quá trình đưa vào tích sản ở cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính cùng AZFIN Việt Nam thì đã có một lần được chốt lời vào đầu năm 2022 rồi đã có một lần chốt lời rồi và bây giờ vẫn đang ở vùng giá có thể tích sản và MSB thì sắp tới cũng có thể được AZFIN Việt Nam bổ sung vào cái danh mục tích sản à, sau đó thì nó phù hợp chúng tôi cho rằng nó phù hợp rồi tiếp theo là vì sao nim của vip lại tăng đúng không ạ trong khi là cái casa của nó còn giảm cơ casa giảm giá vốn của nó tăng tại sao nim nim tăng tức là tại sao cái phần tranh giữa um, cho vay ra và huy động vào nó lại tăng lên cho dù cái phần huy động đầu vào nó tăng bởi vì như này huy động đầu vào của vip là có tăng thật nhưng nó tăng không đáng kể không nhiều nhưng mà cái phần cho vay ra của VIB này được tăng trưởng khá tốt nguyên nhân đến từ cái cầu tín dụng trong đầu năm này rất cao đặc biệt là trong uh, những cái khách hàng uh, của VIB khách hàng bán lẻ của VIB tăng rất mạnh từ đó thì khiến cho họ có thể chạc một cái lãi suất cao hơn khiến cho NIM của VIB vẫn tăng vẫn tăng vẫn tăng rồi tiếp theo là CASA của MSB có thể tăng tiếp không thì hiện nay CASA của MSB thì lên đến khoảng 36,4 36,5 còn kỳ lâu của nó là quý 1 năm 2022 cơ CASA lên đến hơn 38% thì cái việc CASA của MSB có thể tăng không thì AZFIN cho rằng là xác suất tăng là có nhưng mà nó không quá cao đâu ạ bởi vì bây giờ các cái ngân hàng cạnh tranh nhau rất khốc liệt để huy động CASA ngoài ra thì à, có hai cái điểm cũng trái ngược ủng hộ cũng như là phản đối CASA tăng điểm phản đối đó là sau cái giai đoạn đại dịch vừa rồi thì người dân họ để tiền trong tài khoản ít hơn và họ lôi tiền ra sử dụng đầu tư kinh doanh nhiều hơn khiến cho CASA có thể giảm đúng không ạ rồi là tiếp theo là các cái ngân hàng đua nhau miễn phí giao miễn phí chuyển tiền rồi đua nhau khuyến khích để thu hút CASA thì khiến cho cái sự cạnh tranh khốc liệt khiến CASA có thể giảm còn cái điều tiếp theo mà khiến cho CASA có thể tăng đó là uh, từ sau đại dịch đến nay và tiếp tục trong tương lai thì những cái giao dịch online thì nó tăng trưởng khủng khiếp trong khi giao dịch offline thì nó ít hơn rất nhiều người ta sử dụng cái thanh toán qua cái tài khoản ngân hàng thì ngày càng nhiều hơn ngày trước thì sử dụng tiền mặt khá nhiều nhưng bây giờ giảm rất rất nhiều rồi và sử dụng qua cái tiền thanh khoản uh, tài khoản ngân hàng thì từ đó có thể làm ca sa chung của thị trường tăng lên tuy nhiên đối với các ngân hàng cạnh tranh nhau thì nó sẽ gây ra sự giảm ca sa thế thì quay lại cái câu hỏi ca sa có thể tăng tiếp không thì AZFIN kỳ vọng rằng nó có thể duy trì ở mức này đi ngang ở mức 35, 37, 38%. Còn để mà tăng tiếp không thì có thể nhưng mà nó không được có xác suất cả. Đấy, trao đổi cùng anh chị là như vậy. Tiếp theo câu hỏi thứ tư đó là tăng trưởng tín dụng năm 2022 của MSB và VIB như thế nào? Về cơ bản trong năm 2022 này thì có một điều rất là khác so với những năm trước <clears throat> đó là về cầu tín dụng của thị trường vô cùng lớn vô cùng lớn khiến cho những cái ngân hàng trước đây rất khó có thể là tăng trưởng tín dụng đó là ngân hàng Agribank ngân hàng Vietcombank ngân hàng Vietinbank và ngân hàng BIDV thì những năm trước họ tăng trưởng tín dụng thấp đấy 5%, 7%, 8%, 9%, 10% thôi. Nhưng mà năm nay do cái cầu rất cao, thế thành ra những cái ngân hàng đó được tăng trưởng tín dụng rất lớn. Cá biệt như Vietcombank đã tăng trưởng tới 14-15% trong 6 tháng đầu năm đó thì khi những cái ngân hàng lớn có quy mô tín dụng lên đến hơn 1 triệu tỷ như các ngân hàng đó bốn ngân hàng đó đâu đó chiếm khoảng độ hơn 40% tổng tín dụng toàn thị trường mà nó lại tăng trưởng rất cao trong khi ngân hàng nhà nước hiện nay thì đang duy trì cái tín hiệu phát đi là sẽ duy trì tín dụng hệ thống có 14% rồi thì như vậy những cái ông lớn kia đều tăng trưởng rất cao ví dụ 14% thậm chí Vietcombank có thể tăng trưởng 18 19% thì cái phần còn lại của các cái ngân hàng kia sẽ không thể được tăng cao như trước ví dụ trước những cái ngân hàng lớn họ tăng có 8% 9% thì như vậy họ còn dư 5% của cái quy mô hàng triệu tỷ đó phân bổ cho những cái ngân hàng thương mại của phần tư nhân thì các ngân hàng thương mại của phần tư nhân có thể tăng trưởng tín dụng từ 20 đến 30% cá biệt ví dụ như VIB, Tiên Phong Bank và MSB có năm tăng trưởng 30% và năm ngoái đều tăng trưởng hai mấy phần trăm nhưng năm nay thì không có chuyện ý nữa rồi đó. Chính vì thế thì chúng tôi cho rằng là MSB và VIB sẽ tăng trưởng tín dụng không được cao. Và cái ưu tiên tăng trưởng tín dụng cao năm nay thì là ưu tiên vào những cái ngân hàng thực hiện các cái trách nhiệm. Ví dụ như nhận các cái ngân hàng không đồng, nhận các công ty tài chính hay là miễn giảm lãi cái giai đoạn 2020 2021 nhiều thì sẽ được ngân hàng nhà nước ưu ái cấp cái tín dụng tăng trưởng cao hơn. Đó, thì khi đó ví dụ như Vietcombank, MB Bank, Bank và Tiên Phong Bank có thể tăng trưởng tín dụng cao hơn còn lại thì những cái ngân hàng khác cho dù có hệ số K rất cao như MSB hay VIB và có cái uh, chất lượng cho vay ra là chủ yếu khách hàng cá nhân như VIB chẳng hạn thì được đánh giá rất cao nhưng mà chúng tôi cho rằng cái tốc độ tăng trưởng tín dụng của nó khó mà cả. Nếu mà ngân hàng nhà nước giữ ở 14% toàn hệ thống thì hai ngân hàng này khả năng cao tăng trưởng tín dụng cũng chỉ quanh ở cái mức 14%, 15% mà thôi và nếu mà ngân hàng nhà nước quyết định lấy tăng trưởng tín dụng lên 15 16% thì hai ngân hàng này có thể tăng trưởng cao hơn. Cao hơn. Thì như đầu năm thì MSB thì đặt kế hoạch là tăng trưởng tín dụng 25% nhưng chúng tôi cho rằng là nó có thể chỉ đạt mức 15% thôi. Còn VIB tương tự như thế cũng chỉ đạt ở mức đó thôi. Đó, thì tăng trưởng tín dụng nó sẽ không quá cao. Thì điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến cái việc tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm 2022 cũng như đầu năm 2023 của các ngân hàng này có thể sẽ là chậm hơn so với dự báo so với kế hoạch của họ. Rồi tiếp theo, câu hỏi thứ năm là bao giờ thì MSB chia cổ tức 30%? Thì như nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2000 đầu năm 2022 thì MSB dự kiến chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu. Thì cái việc chia cổ tức này về cơ bản thì ngân hàng cũng đang có động thái để chuẩn bị xin ngân hàng nhà nước cho phép. Thì chúng tôi cho rằng là cuối quý 3 này hoặc đầu quý 4 thì MSB MSB sẽ chia 30% bằng cổ phiếu và nó có tác động ra sao ý anh chị hỏi đây là liên quan đến giá cổ phiếu đúng không ạ thì ờ, cái chia cổ phiếu nó là con dao hai lưỡi nếu chia vào đúng cái giai đoạn thị trường thuận lợi tốt thì chia cổ phiếu là một cái um, tác động tác nhân ngắn hạn tăng giá cổ phiếu rất tốt rất tốt thực sự là như vậy ví dụ giá cổ phiếu 13 chia 3 phần trăm cổ phiếu giá cổ phiếu còn có 10 người ta tự nhìn thấy nó tương đối rẻ thì ta có thể đẩy nó tăng lên 11 12 nghìn đồng đúng không? nhưng ngược lại khi mà cái thị trường mà xấu mà chia cổ phiếu nhiều thì người ta cho rằng đấy là chia giấy nhiều lưu hành ờ, lưu hành nhiều thì người ta đổ xô thì người ta bán thì nó sẽ tác động rất xấu đến giá cổ phiếu à, với cái việc là thị trường chứng khoán đang ờ, định giá ở mức rất thấp thì chúng tôi cũng cho nghiêng về cái khả năng cao tỷ lệ gọi là 64 là cái việc chia cổ phiếu này sẽ có tác động tích cực hơn vào cuối quý 3, đầu quý 4. Như vậy, còn để chính xác như thế nào còn chúng ta cần phải theo dõi rất là sát sao để có thể đánh giá một cách chuẩn chỉ hơn, phù hợp hơn với cái trường hợp MSB này. Tiếp theo về cái kế hoạch lợi nhuận của VIB và MSB liệu có hoàn thành trong điều kiện tín dụng không được tăng không? Thì những vừa trao đổi cùng anh chị là cái đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng này đều trên 20% nhưng thực tế thì họ, ờ, nó rất khó có thể được ngân hàng nhà nước cho phép tăng từng đó thì khi đó thì nó cũng ảnh hưởng ờ, khó khăn đến cái phần thực hiện cái kế hoạch kinh doanh tuy nhiên thì với những cái gì đã đạt được trong hai quý đầu năm cũng như những cái cơ sở vững chắc và dự báo thì chúng tôi cho rằng vip hoàn toàn có thể đạt được cái mục tiêu tăng trưởng khoảng 31% với 10.500 tỷ lợi nhuận trước thuế. Còn MSB thì cũng hoàn toàn có thể tăng sấp xỉ với cái mức kế hoạch thì chúng tôi dự phóng là thận trọng một chút thì MSB là à, dự phóng là được khoảng độ 6.800 tỷ lợi nhuận trước thuế thì chúng tôi cho rằng MSB có thể đạt quanh mức đấy khoảng 6.750 tỷ lợi nhuận trước thuế Đó, như vậy rằng hai cái ngân hàng này sẽ có một cái mức tăng trưởng lợi nhuận cũng tương đồng nhau từ 31 đến 34 phần trăm 35 phần trăm và về cơ bản là chúng tôi cho rằng nó sẽ hoàn thành kế hoạch còn nếu có không hoàn thành thì nó cũng Ờ, thấp hơn một chút xíu thôi hoặc nó có vượt thì nó cũng không vượt quá nhiều đâu đó thì đấy là cái cái cái đánh giá về cái kế hoạch à, và thực hiện của những cái ngân hàng này thì trên đây là những cái nội dung à, chúng tôi đọc vị cổ phiếu MSB và VIB thì à, quý vị và anh chị có quan tâm đến các cái chương trình của AZFIN Việt Nam thì có thể inbox vào cái fanpage AZFIN Việt Nam trên Facebook hoặc là quý vị có thể comment ở phía dưới cái clip YouTube này để chúng tôi có thể đồng hành hỗ trợ quý vị đầu tư nó tốt hơn hiệu quả hơn thì xin chúc quý vị có những cái kiến thức hữu ích cho quá trình đầu tư của mình xin chào